Chào bạn, trong video này các thành viên sẽ trả lời câu hỏi của bạn Trúc Mai Bạn Trúc Mai có hỏi là nguyên liệu để pha chế ra trà sữa thì cần những nguyên liệu gì? Bạn Trúc Mai có đến nguyên liệu để pha chế ra trà sữa thì chúng ta rất cần nước cốt của trà Nước cốt của trà thì chúng ta có thể sử dụng là hồng trà hay lọc trà để pha chế ra nước cốt của trà à, kết hợp với các loại bột chuyên dùng cho pha chế trà sữa để tạo ra được nước cốt của trà sữa và từ nước cốt của trà sữa thì chúng ta sẽ kết hợp với các loại syrup hay là các loại mật để tạo ra các loại trà sữa vị và các topping thêm các loại hạt như trân châu tinh hồng chai À, và những nguyên liệu khác để à, tạo ra những ly đồ uống về trà sữa các bạn muốn tham khảo chi tiết hơn thì bạn có thể à, tham khảo cuốn sách về nghiệp vụ chuyên cho mô hình trà sữa mà kèm bình viên có biên soạn ở trong này còn chi tiết về các à, à, nguyên liệu để có thể pha chế ra trà sữa như là thạch à, hoa quả hay là bánh gram các loại suy lát các loại mật à, trái cây và bạn có thể tham khảo cuốn sách để bạn chi tiết hơn về nguyên liệu để pha chế ra trà sữa